Đây là phòng đồ chơi của Chi Chi nè cô chú Rất là bừa bộn luôn Đây có cái bánh bao nè mọi người 80 ngàn một hộp á Mua hai hộp Rồi chị mặc áo vô lại lên Chị chuẩn bị ờ, đi học nè ông bà cô chú ơi Hôm nay thì ba về rồi Hôm nay thứ sáu ba mới về khuya hôm qua luôn Sáng nay ba sẽ chở chị đi học Mình đỡ một công đoạn là sẽ không có cần phải ờ, đưa đi taxi hay là lo lắng cái việc mà đi xe đạp chị nó thích cái áo này dữ lắm luôn nè được không đưa đây mẹ giúp cho đâu quay qua đây mẹ coi ra đẹp chưa <laughs> ở à, đây coi ngay chị cao rồi tao ơi mặc cái áo nhìn nó cao nhồng lên trên luôn kìa ở đây coi Xin chào ông bà cô chú ơi Xin chào ông bà cô chú Con đứng yên mà con nhảy giống con khỉ quá Nói lại Xin chào ông bà cô chú Xin chào cô bà cô chú Gài một cái nút chính giữa thôi Nút chính giữa này nè Đó, Đúng rồi Không chụp mẹ luôn hả? Không không mẹ hả? Không không? Ơi ơi không có chạy lên đây nha <laughs> bây <laughs> giờ trời ơi trúng cái mặt mẹ luôn rồi rồi chị bái ban bà cô chú chị đi học đi đây chị nói bái ban bà cô chú chị đi học bây giờ trời ơi chơi bye Đây là phòng đồ chơi của Chi Chi nè cô chú Rất là bừa bộn luôn Hôm nay mình sẽ à, dọn dẹp cái phòng này cho Chi Hôm bữa đi cửa hàng nội thất IKEA đó Mình cũng có mua một cái kệ tủ này để à, đồ chơi cho Chi nè Nhưng mà bữa trước thì ba Chi chỉ à, ráp được cái kệ kia thôi Không có đủ thời gian Hôm nay sẽ ráp luôn cái kệ này cho mình cái kệ này thì người ta làm bằng ván ép mọi người không phải là bằng gỗ thật cái kệ này là khoảng hình như là hai triệu tư á những cái này mình mua về xong rồi người ta có sách hướng dẫn cho mình đó rất là dễ làm mọi người mình làm cũng được nữa nhưng mà cái này à, làm xong rồi không có khiêng đi nổi cho nên là phải nhờ Tony tại vì nó cũng hơi nặng đó mọi người đã ráp cái tủ xong rồi nè cô chú bây giờ thì à, đặt vô cái phòng này xong rồi mình sẽ à, dọn đồ chơi vô cái tủ này xong rồi nè cô chú nhìn cũng đỡ hơn thôi chứ cũng chưa có được gọn lắm đó mọi người đây ở trong đây vẫn còn một cái à, nguyên một cái thùng đầy đồ chơi nè cái thùng này là nguyên cái thùng đầy đồ chơi ở trong đây luôn nếu mà lấy cái này ra nhưng mà bây giờ không có biết để chỗ nào nhà cũng hết chỗ để á lấy cái thùng này ra là cái phòng nó sẽ trống hơn một chút xíu nhưng mà không có chỗ để mọi người cho nên là để đó luôn đồ chơi dưới đây chi vẫn còn chơi khi nào mà chi ờ, thích cái nào thì nó cứ mở lên là lấy thôi nó quá trời luôn đây là một cái thùng này chơi ờ, đồ nấu ăn của chi này cái bếp ở đây à, ở bên đây thì có cái này để học nè có âm thanh luôn cái tủ này cái tủ này ba chi ráp xong đem vô đây thì mình cũng đã dọn đồ chơi những cái thùng này nè là mình mua ở ai kia luôn đó cái thùng này cũng mua ở ai kia luôn đây dọn vô đó hết rồi đó sách truyện tranh gì của chi mình để vô đây vẫn còn nữa nhưng mà vừa chỉ mới dọn được có bao nhiêu đây thôi mọi người để uh, khi nào rảnh thì mình sẽ làm tiếp đây là những cái thùng đồ chơi này chưa có khui ra nữa nè đó giờ khui ra nữa là không có chỗ để cho nên là cứ xếp lên đó đi khi nào mà chơi cái nào thì ờ, mở lấy ra chơi xong thì dẹp cho cái thùng lại bỏ lên đó cái chỗ này còn trống nữa nè mình tính là để cái chỗ này để ờ, để thêm sách đồ vô trong đây nữa sách chuyện gì của chi á giờ tạm thời là như vậy là cũng ờ, gọn hơn lúc sáng rồi đó cô chú cái phòng này là cái phòng mà để cái giường đôi này nè có ai đến chơi thì ngủ với lại cuối tuần á là hai anh của Chi đến đây ở một ngày cho nên là cái phòng này là để cho hai anh ngủ nè rồi à, Chi Chi với quá nhiều đồ chơi đi cho nên là để qua phòng của anh luôn tại vì bình thường á, hai anh không có ở đây cho nên là để ở đây luôn nè hôm nay là hết xong hết một ngày rồi đó các bạn một ngày là không có làm được cái gì chỉ dọn dẹp thôi đó dọn dẹp bao nhiêu đó đó rồi ở đây là cái phòng tắm nó cái kệ mình lắp xong rồi mình để trong đó đó mọi người cái kệ à, cũng để dầu dầu gọi sữa tắm với lại một cái ngăn là để đồ chơi của chi nè để khăn nhìn nó cũng chưa có gọn nữa mình vẫn chưa có vừa ý đâu nhưng mà nó à, cũng đỡ như vậy đi mọi người tại vì cái nhà mình nó cũng không có được rộng lắm đó nó nhìn vô nó cũng à, chóng mặt quá trời quá trời đồ luôn hôm nào mình uh, rảnh mình sẽ dọn ra những cái nào mình không xài thì mình bỏ bớt đi cho nó trống bớt các bạn chứ uh, nhìn nhiều rối mắt dữ lắm luôn xong rồi đó Đây, mọi người bây giờ mình đang chuẩn bị đi uh, shopping đi siêu thị để mua đồ ăn hôm nay là thứ sáu rồi sau khi mình đi siêu thị xong thì mình sẽ đi đón chi chi luôn nha cô chú đây có cái bánh bao nè mọi người đây cũng có cái quầy sushi ở đây nữa nè đây là những cái đồ ăn trưa hoặc là ăn sáng đó yeah, good. Teacher. Mình đã mua xong nè, mọi người bây giờ đang chờ tính tiền cái này là tuần sau tôi nên đi công tác cho nên mình mua ít chứ thường nếu như mà tôi đi làm việc ở nhà làm mua đầy cái xe này luôn đó mọi người chị có gì cho mẹ chị có gì cho mẹ chị đi học gì này cô chú cho chị chào ông bà cô chú ơi chị chào ông bà cô chú ơi bữa nay chị đi học vui không chị nó nói là nó có cái gì cho mẹ nè cô chú để xem chị có gì cho mẹ đây cái gì á đâu, mày coi thiệp mời hả thiệp hồng hả à cái hình chia vẽ đâu đưa mày coi cái chia vẽ gì vẽ gì đây trái tim á hả ừ, trời trái tim mày cảm ơn chi nha mình đã đi siêu thị về nè mọi người mua cái này là đồ ăn cho một tuần đó quá trời quá đất luôn trái cây này salad salad để cho Tony ăn trưa hoặc là ăn sáng đây mình có mua được một cái bánh bao nữa nè mọi người cái bánh bao này về hấp lại ăn đây là lần đầu tiên mình thấy à, cái siêu thị Tây này mình bán bánh bao luôn á chứ hồi trước giờ là không có thấy bán bánh bao luôn chai giấm nè chai giấm này để uh, trộn salad hoặc là để uh, xịt xịt vô khoai tây để ăn đó khoai trái cây cũ vẫn còn cho nên hôm nay mình mua bao nhiêu trái cây này thôi để cái trái cây qua bên đây chứ cái thanh cô nè mọi người mình thấy cái thanh cô này rẻ quá chừng một cái hộp này có một đồng rưỡi à là khoảng 45 ờ, ngàn tiền Việt Nam mình đó còn cái ờ, cái bông cải xanh này nè mọi người có khoảng 10 ngàn thôi 10 ngàn hai cái này nè trái dưa leo này cũng cũng khoảng 20 ngàn trái dưa leo cái món này là để ăn à, ăn à, tráng miệng nè mọi người à, xịt vô cái nước sốt này nó ăn rất là ngon luôn bánh mì kính thưa các loại bánh mì luôn mình thì ăn bánh mì này nè cái bánh mì à, bánh mì màu nâu còn ba trong ba chi chi thì ăn bánh mì trắng bánh mì cũng có hai loại mọi người một cái loại là bánh mì mỏng cái lát mỏng ha và một cái loại là bánh mì lát dày nó cho nên là mua hai loại luôn bánh mì này nữa nè bánh mì mà giống như có chocolate ở trong ruột á này để cho ăn sáng cái này anh trai của chi á thích ăn cái này nè cho nên là mua để ờ, ngày mai hai bạn đó qua ăn còn đây là bánh mì ờ, bánh mì xong người ta làm sốt bơ với tỏi đó mọi người xong rồi mình về mình để vô lò nướng á mình nướng lại 10 ờ, phút nữa là ăn rồi đây cái này ăn trưa hoặc là à, hôm nào mà không có nấu ăn à, nhiều thì mình làm cái này mình ăn cái này à, thêm với à, thịt gà mà ta làm sẵn đó một cái trái cà tím trái cà tím này 30 ngàn nè mọi người cái cái bịch đậu cái bịch hạt đều cái bịch hạt đều này 60 ngàn nhỏ xíu à nha có 150 gram thôi sữa sữa organic này có chi chi nè sữa này là mình uống trà có đó mình loại sữa luôn sữa này để uống cà phê ở nhà vẫn còn sữa cho nên là mua ít thôi đó mua cái bình nhỏ rồi đó chứ bình thường là mua bình lớn còn cái này mình mua nước dừa để ờ, mình kho thịt ăn à. chai dầu ô liu nè chai dầu ô liu này cũng hai trăm mấy cái sữa thì bao nhiêu mình không nhớ nhưng mà cái nước dừa này là khoảng 90 ngàn một cái bình này nè mọi người cái bình một lít nè bình giấy đó khoai tây chiên khoai tây chiên này người ta cắt to đó, rất là ngon luôn mà cái này không biết bao nhiêu tại lúc nãy ba chi lấy nè cái phô mai này mình rất là thích luôn phô mai này để trộn cà chua ăn nè mọi người nãy mua cái à, cái này là khoai tây này người ta làm tươi nè không có đông lạnh còn cái khoai tây lúc nãy là đông lạnh hai hộp này là cho hai bản anh là một hộp khoảng 30 ngàn đó đây ba chi mua hai hộp luôn này. cái hộp này là thịt gà nè mọi người thịt gà người ta lăn bột người ta chiên sẵn rồi đó xong người đem về khi nào mình ăn người ta kia là nấu 14 phút à để, để là nướng 14 phút kiểu như hâm nóng cho nó giòn lại chút xíu là ăn cái này cũng khoảng 80 à, ngàn một hộp á mua hai hộp nè này cánh gà hồi tuần trước mình không ăn cánh gà tuần này mình sẽ mua mình mua số mua cánh gà gì mình làm cánh gà chiên nước mắm có bún nữa nè bún gạo nè đây là con cá si pass si pass này không biết tiếng việt gọi là gì ta cá chẽm phải không mọi người cái này cá này làm sẵn lóc xương luôn rồi một con này là khoảng ờ, ờ, chín chục ngàn con này lạc xưởng này rất là ngon mọi người lạc xưởng tươi nè người ta dồn người ta có để vô đây những cái ờ, tẻ tiêu nè với ờ, những cái lá thơm đó rồi mình giờ mình để lò nướng hoặc là mình chiên cũng được ăn ngon lắm thịt xông khói ba chi tuần nào cũng mua thịt xông khói hành hôm nay mình thấy hành giảm giá nha hành giảm giá là một cái bó này là khoảng 10 ờ, ngàn đó mình mua hai bó chứ bình thường là mắc hơn đây ở bên đó đây là cái đó là đồ ăn hay đó còn bên đây là trái cây nè mọi người trái cây với lại mấy cái uh, chậu chậu này là chậu rau nha cái này là bạc hà cái này là ngò rí còn cái này là parsley nè giống như lá quế vậy đó nhưng mà kiểu à, lá quế không phải lá quế của Việt Nam à, cái mùi nó khác cái lá quế của mình cái này để mình trộn xà lách với à, cái phô mai với cà chua đó ăn ngon lắm với lại mua thùng nước cái thùng bia cho ba chi nữa tuần sau là ba chi đi công tác từ thứ ba cho đến thứ sáu mới về đó mọi người cho nên là mình mua bao nhiêu đó chứ nếu như mà ba chi ở nhà thì sẽ mua nhiều hơn nữa là mua nhiều thịt cá đồ ăn hơn sẽ mắc hơn tuần này chỉ có hai mẹ con ở nhà thì à, bao nhiêu đó là cũng à, gần hết 4 triệu rồi đó mọi người cái đó là ở trong tủ lạnh mình vẫn còn đồ ăn đó nha mình vẫn còn tôm cá à, cho nên là mình đã không có mua nhiều rồi đó chứ à, tuần nào mà ba chia ở nhà là một tuần là phải à, ờ, 6 triệu trở lên tiền đồ ăn thôi đó mọi người ở bên này chi phí rất là đắt luôn từ hồi năm ngoái là đã ờ, đắt hơn rồi đó chi phí đồ ăn đã lên giá sau cái mùa covid nữa đó mọi người đây vẫn còn một cái hộp kẹo ăn chưa có hết nữa nè ba chị vừa đi siêu thị về là đã đi đi mua đồ ăn rồi mọi người bữa tối nay không có nấu ăn đó này ảnh muốn ăn cái ờ, món tàu đó những món trung quốc đó nên là anh đi mua rồi anh ờ, kêu là khỏi có nấu ăn gì hết bánh kẹo ở trong đây quá trời cái khoai tây này mình cũng để đông lạnh luôn nè để trong tủ lạnh khi nào mình cần ăn thì mình để lò nướng mình nướng cái khoai này nướng ờ, hai chục phút mọi người bây giờ mình sẽ dọn dẹp xong hết những cái này xong rồi sẽ ờ, chuẩn bị muỗng nĩa đồ ba chi về là sẽ chuẩn bị ăn tối đó mọi người đây nè cô chú ba chi đã mua về rồi một hộp mì xào này thì được ờ, một cái dĩa cho chi là một cái dĩa cho mình cũng rất là nhiều thịt luôn cái hộp này là khoảng ờ, một trăm rưỡi đó mọi người 150 ngàn đồng đó mà rất là rất là nhiều thịt giống như là mì xào Singapore vậy đó rất là thơm